mới làm về thấy bầu trời nó âm u cái bao kỷ niệm với con ghệ cũ nó ùa về mà sao thấy trong lòng thương nhớ tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ cái bữa đó chưa thành đời vì còn ngày tình gian dối và ta đã quen nhau và trao nhau cũng hẹn hò cõi tàu vang lên xe 多。 yêu làm mộng thành bọn bèo vào mây khôi tàu đêm trắng anh u Biden. trắng âm u đường người tình vào thiếu thu tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khôi tàu đêm trắng âm u đưa người tình vào thiên thu anh đi xa lắm đội em có biết không